Vâng, xin chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh soi cầu tục 1 XSMB. Và chúc màn hình nhỏ của tất cả anh em đây là kết quả đó là trả thưởng của Chủ nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021. Và giải đặc biệt về chúng ta có dạng 55988. in tâm càng 9 ngày hôm nay đầu 8 đuôi 8 lộ cho anh em cái bộ đề sắt kép 33 các bạn ạ. Và điểm qua từ đầu 0 cho tới đầu 9 ngày hôm nay thì tất cả đầu lô tô thì cầm điếc cho anh em ở cái đầu 3 mất rồi. Các bạn Đầu 3 trắng điểm cho toàn tất cả anh em và những lô tô hai nháy thể hiện cho anh em nó không ba này đúng chưa tiếp theo cho anh em đó là 88 liệt nổ đề cho tất cả anh em luôn và ngày hôm nay rực rỡ cho anh em cái đầu 9 nổ 90 hai nháy đúng chưa và 95 hai nháy nhá thì ngày hôm nay chúc mừng đến toàn thể tất cả anh em đã chiến thắng được những con lô con đề ngày hôm nay và trước khi đi vào thống kê ở <clears throat> ngày hôm nay trước khi đi vào đó là phân tích cầu kèo chúng ta test qua ở cái diễn đàn công khai thì ngày hôm qua rất đáng tiếc anh em ạ Bắt cho anh em 8448 và 8998 Đến ngày hôm nay nó nổ cho anh em nó là con 818 Rất là đáng tiếc cũng cho tất cả anh em Và chúng ta cùng nhau thống kê qua một tí xíu Để bắt cho anh em một cặp song thủ lô tô Thì ở cái đường cầu này chạy cho anh em này <clears throat> Anh em lấy cho mình đó là ở giải nhì nhé Giải nhì đó là của ngày 25 của ngày 25 này chúng ta có cho giải nhì đúng dạ. chưa? giải nhì thì anh em lấy ở cái tâm càng một đây giải nhì chúng ta có tâm càng một nhá <clears throat> và tiếp theo thì anh em có cho mình ở giải tư chấm ba giải tư chấm ba nhá thì anh em có cho mình đó là đầu và vào hàng ngàn con số 6 chúng ta ghép lại để tìm ra một cái cặp song tủ lô tô phải không ạ chúng ta có cho anh em đó là một ghép 6 đúng cho tất cả anh em nổ cho anh em đó nó còn 61 độc thủ lô tô và tiếp theo xét cầu ở cái ngày sau ở ngày 26 nhá ngày 26 thì chúng ta nhận được một cái đường cầu cho anh em đó là con 61 nổ cho anh em độc thủ 61 và tiếp tục anh em có cho mình đó là một ghép 8 1 ghép 8 nổ cho anh em con lô tô 18 độc thủ duy nhất. Đúng chưa? 18. Và ngày sau nó xuất hiện cho anh em ở đường cầu này là ngày 27. Chúng ta có con độc thủ lô tô là con 16 có cho tất cả anh em nhé. Và tiếp tục cho anh em à, dựa theo cái đường cầu này. Thì anh em lấy cho mình đó là đường cầu 5. À, Đúng chưa? Đường cầu có cho anh em đó là 9 ghép 5. 9 ghép 5 thì nổ cho anh em con độc thủ lô tô đó còn 95 95 nhá 95 này và ở cái ngày 28 à, đó là ngày hôm nay đúng không ạ ngày 28 thì nhận định được cái đường cầu này chúng ta đã chiến thắng mỹ mãn với cái đường cầu độc thủ đúng chưa tất cả anh em đường cầu độc thủ anh em đã chiến thắng được mỹ mãn theo cái đường cầu này chúng ta có con 95 nổ cho anh em tận hai nháy đúng chưa và tiếp tục anh em có cho mình một ghép 7 đấy một ghép 7 nổ cho anh em con 17 độc thủ lô và lót cho anh em đó là con 71 đúng chưa 71 nha và để khẳng định cái đường cầu này ngày mai chúng ta có nên tham khảo hay không thì tiếp tục anh em lại đi vào cái đường cầu phân tích đúng chưa chúng ta có à, cho anh em đó là ba tay sau bạc nhớ con kép 88 thì nên đánh con lô tô gì vào ngày mai thì chúng ta cùng nhau test ở ừ, đó là ba tay 2021 nhá 3 ngày 2021 thì chúng ta có ở cái tay ngày 22 tháng 10 đúng chưa ngày 22 tháng 10 thì anh em thấy cho mình nó xuất hiện cho anh em đường cầu con số 17 đúng chưa xuất hiện cho anh em đường cầu con số 17 ngày 22 tháng 10 và tiếp tục nhận định theo cái đường cầu này thì anh em lại lấy cho mình đó là ngày 20 22 <clears throat> tháng 7 nhé ngày 22 tháng 7 năm 2021 thì anh em lại tiếp tục ăn về đó là con độc thủ 71 đúng chưa độc thủ 71 nhá và tiếp tục ở cái đường cầu thứ ba để chắc chắn hơn rằng chúng ta có nên tham khảo cái đường cầu này hay không thì chúng ta chơi đó là test qua ở ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 này ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 thì anh em đã thấy cho mình con số 17 xuất hiện cho tất cả anh em thì vị trí để bắt cho anh em đường cầu chắc chắn để đánh vào ngày mai ở buổi chơi văn nghệ thì chúng ta chơi tham khảo ở cặp 17 71 vào ngày mai nhá chơi cho anh em đó là cặp song thủ lô tô đó là 17 và 71 đấy <clears throat> và con độc thủ lô tô bắt riêng cho toàn thể tất cả anh em đó là con độc thủ lô tô 82 nhá độc thủ lô tô 82 và chốt cho anh em cuối cùng một cái dàn đề để đi vào tham khảo cái dàn đề cho tất cả anh em thì chúng ta cùng nhau thống kê qua một tí xíu ở cái giải đặc biệt thống kê giải đặc biệt tháng nhá anh em sẽ thấy cho mình đó thống kê giải đặc biệt tháng để chúng ta đó là lấy cầu nhận định vào ngày mai chúng ta nên đánh con gì cho tất cả anh em ngày mai anh em nơi chơi nó là con gì để chúng ta tham khảo thì à, dựa theo cầu kèo tôi gửi gắm đến tất cả anh em đấy ngày hôm nay thì nó không trả về cho anh em à, nó ăn cho anh em rất là dài rồi Dạ chưa 6 này 3 này 10 1 dạ 6 và ngày hôm nay trả anh em 88 kép thì vị trí cầu ngày mai chúng ta lên lấy như thế nào để chơi thì anh em dựa theo đường cầu này đây chúng ta có cho anh em ở ba tay dưới cùng nhá ba tay dưới cùng để bắt bộ cho tất cả anh em thì chúng ta có cho anh em một cái bộ đề gì ạ bộ đề để anh em tham khảo ngày mai vị trí cầu như sau đây thì vị trí cầu đề thì tôi muốn cho anh em tham khảo cái đường cầu này nhá vị trí cho anh em tham khảo khoảng vị trí ngày mai dàn đề ép vị cho anh em hạ với dàn hạ dàn cho anh em thì chúng ta có bộ đề 23 232 282 tiếp tục anh em có 373 878 <clears throat> không bỏ lỡ 1771 và hạ cho anh em bộ dàn đề cuối cùng cho tất cả anh em đó là bộ đề 03 nhá 030 080 tiếp tục có cho anh em 030 <coughs> và 080 thì chúng ta có 353 và 585 đúng chưa 353 585 đó là dàn đề kết muốn gửi gắm đến toàn thể tất cả anh em và những anh em thật sự thua tha xa bờ là số liên hệ ngay Zalo chúng tôi phía sau giờ quay nhá 0917317801 rồi thì ngày hôm nay tôi có công việc rất là bận thì à, tôi lên video uh, thời gian chỉ có từng đó thì mong tất cả anh em hãy thông cảm nhá anh em theo dõi kênh hãy để lại những lượt like những lượt đăng ký để ủng hộ đội ngũ chúng tôi rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại